sửa lỗi giấy phép phiên bản Office 2019. Đây là một vấn đề phổ biến có thể thấy với một số người dùng văn phòng Microsoft. Mặc dù, đây không phải là một lỗi. Nó chỉ là một thông báo trên các ứng dụng Microsoft Office của bạn. Vì vậy, giải pháp được đưa ra trong video này có thể sẽ hiệu quả với các bạn.